ai lên tới chín từ châu thổ ngắm cảnh rừng chùa bói cà phê một vùng à, phong cảnh sơn khê còn ghi trong kinh cô nể chiều thay tổ một thôn nghèo mái đỏ trên nương lan chiều khói tỏa màn sương chim phượng hót ven đường hoa tre ngày tiếng số tròn một giờ trời say tiếng nữ cầm cờ giáng sinh đêm thanh giờ tí hiện tiền một vùng yên lặng màn đêm bên thềm sao xa sáng tỏ bên thềm chợt chợt nghe dáng hạ tiên nàng thanh linh dáng công tư hoa kỳ đua thăm luyện luyện phép phép tiên thái thượng nào quân quân tử bà loan giá từ trung ý à. chiều cũng cô anh nàng ai con dòng sơn trang tình măng chúc chúc măng giang măng tre măng mưa có cơm nam trà vàng đi à. chiều thêm cánh phượng lại thêm thuốc lao chúa bà về đồng làm nên tăng đôi núi bao xa sương tù bịt bịt mờ thương thành đồng loan giá về đây trên ngàn do quân dung cây cất cao tiếng cùng hòa vang câu ca cất cao tiếng vũ cùng hòa vang câu ca loan thanh ra ôi